Kính thưa đại chúng, tăng chúng là những người xuất gia theo Phật, thực hành giáo pháp của Ngài chỉ dạy. Và tăng chúng cao quý không chỉ bởi vì tăng là bỏ được những cái khó bỏ, hành những cái khó hành, thành tựu những cái khó thành tựu. Mà tăng còn là một cái biểu tượng đạo đức mô phạm cao thượng, trong sạch, là chỗ nương về cho chúng sinh đau khổ tối tăm, là trụ cột chiến đấu với cái ác, với ma vương, à, và là chỗ dựa rất quan trọng, là nhân, là duyên cho các cái thiện pháp phát khởi. Đó chính là cái phúc lành cho cả thế gian. Đấy. Cái điều đó là cái điều rất đặc biệt như hôm qua Thầy đã nói. Đó cái điều này quý lắm rất cao quý Đó. tăng bảo tăng chúng hiểu đúng nghĩa ra, chân quý đến như vậy thế cho nên nếu mà ai mà phá tăng hại tăng xua đuổi tăng ni ác hại tăng ni thì tội lỗi cũng cùng cực vì chính họ đã phá diệt cái gốc rễ của đạo đức phá đi cái phúc báu của nhân thiên, diệt mất mầm thiện cao đẹp ở trong đời và chính họ đang gieo cái tai họa cho đời nữa. Chư thiên thiện thần người ta bỏ hết đi, người ta không đến, không hộ trì cho quốc độ, cho nhân dân nữa. Rất là nguy hiểm. Thưa đại chúng, và cái quả báo rất đau khổ nó sẽ đến với tất cả những ai ác hại tam bảo và trong đó có tăng bảo. Ngay trong bài sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông đấy, khi mà sám hối về cái tội căn lưỡi là đại chúng vẫn nhớ phải Có câu gì? Chửi mắng tam bảo này, nguyền rủa mẹ cha. Rồi gì nữa? Xua đuổi tăng ni, chửi mắng tôi tớ, vân vân. À, Ngài nêu cái tội của cái căn lưỡi của chúng ta. Ừ. Nó rất nhiều tội, nhưng trong đó có cái tội ác hại với tam bảo, ác hại với tăng chúng. Tất cả những cái tội ấy quả báo đều đọa địa ngục vào cái ngục bạt thiệt. Bạt thiệt nghĩa là cắt lưỡi, rút lưỡi, rất là đau khổ. Đấy. kính thưa đại chúng, Nhân đây Thầy cũng xin kể cho đại chúng nghe một số mấy cái câu chuyện trong sử, những cái vị vua mà ác hại đối với Tam Bảo, với Tăng chúng, cái kết cục, cái quả báo rất là đau khổ. Theo sử sách Trung Quốc, vào thời Nam Bắc Triều, Phật giáo ở Bắc Chu và Bắc Tề đều rất là hưng thịnh. Sau khi mà lên nắm được ngôi vua ở nước Bắc Chu, thì vua Chu Vũ Đế khởi cái ý nghĩ như thế này. Ông khởi cái nghĩ rằng á, là cái người xuất gia á, là không có tài sản này, không lao động gì cả, lại không phải nộp thuế má gì, làm giảm thiểu đi thu nhập tài chính của quốc gia, ảnh hưởng đến đại nghiệp thống nhất thiên hạ. À, ông vua này, ông Chu Vũ Đế này, ông nghĩ thế. Người đi tu là chả thấy làm gì cả, mấy cái người xuất gia này chả thấy làm gì không làm ra của cải gì cho cho đất nước cho quốc gia cả không nộp ra thuế không nộp thuế đúng không? Ừ. và như vậy là làm mất đi một cái nguồn thu nguồn tài chính cho quốc gia à. tức là quan niệm của ông giống như là người xuất gia người tu hành là người ăn bám xã hội đấy, làm hại xã hội nghĩ như vậy thế cho nên ông mới hạ chiếu là đoạn dứt phật pháp đạo giáo phật giáo cho đến đạo giáo những ai tu hành ông đều đoạn hết tượng thờ kinh sách đều phải tiêu hủy bãi bỏ sa môn tức là các vị tăng ni đấy các vị đạo sĩ lệnh cho tất cả phải hoàn tục hết <laughs> chúng ta thấy phật giáo trong lịch sử cũng rất nhiều khi sóng gió thăng trầm đấy. ông chu vũ đế này như vậy đấy ông ra lệnh bãi bỏ hết à, tượng pháp rồi kinh sách tiêu hủy hết tăng ni bắt hoàn tục hết <laughs> đại chúng không và sau khi mà chiếu lệnh ban ra thì các nơi là lập tức phải thi hành hoàng đế đã ban là phải thi hành thôi nhiều nơi tượng phật bị nung chảy kinh thư bị đốt bỏ tháp phật bị phá hủy chùa chiền trở thành nơi ở của kẻ phàm tục toàn bộ tăng ni thì bắt buộc phải hoàn tục làm dân thường thưa đại chúng đạo phật có những lúc như vậy và lúc này thì có không ít tăng nhân đã lên kinh thành để bảo vệ Phật Pháp, trình bày lẽ phải trái với Chu Vũ Đế nhưng đều bị ông ấy đàn áp đuổi đi. Đuổi đi. Và đến năm 557, sau khi Chu Vũ Đế tiêu diệt được nước Bắc Tề, thì lại ban bố một cái chiếu lệnh nữa loại trừ Phật Phật giáo ở bên cái địa phận nước Bắc Tề và toàn bộ chùa miếu bị thiêu hủy hết. Khi đó thì chúng Tăng Ni thì chả biết làm sao. Ờ, có Ngài Hòa Thượng Huệ Viễn, Huệ Viễn là một vị ờ, tổ sư của Pháp môn tịnh độ. Ngài cũng lớn tiếng lên án cái hành vi bạo ngược của vua Chu Vũ Đế. Ngài nói thế này, Bệ hạ ngày nay cậy vào vương quyền, hủy hoại tam bảo, Phật Pháp Tăng, là người tà chi tà kiến, địa ngục A Tỳ không phân sang hèn, bệ hạ có thể yên lòng không chút sợ hãi sao? Đấy, Hòa Thượng à, Huệ Viễn đến gặp vua và dám nói như vậy đấy thưa đại chúng. Thì vua Chu Vua Đế nghe xong rất là tức mà mới quát thế này, ta không sợ hình khổ dưới địa ngục, <laughs> rất là to gan, <laughs> không sợ, ta không sợ hình khổ địa ngục. Ngài Huệ Viễn mới nói bệ hạ lấy tà pháp mà giáo hóa người dân gieo nên các loại khổ nghiệp khiến cho người dân cũng phải xuống địa ngục cùng với bệ hạ ở đấy đâu có được an vui chứ ừ. đấy. tức là ông nghĩ là ông không sợ địa ngục ừ. thế thì ngài cũng nói là ông đem tà pháp giáo hóa người dân và người dân sẽ thực hành theo tà pháp mà thực hành tà pháp thì tạo ác nghiệp rồi ác nghiệp chết rồi cũng phải đọa địa ngục thôi cả vua cả dân đều đọa cả đều khổ cả ừ, đều khổ cả nhưng cuối cùng chu vũ đế vẫn không nghe lời khuyên của của ngài huệ viễn và ngang nhiên diệt phật pháp kết quả hơn bốn vạn ngôi chùa bị ban cho các vương tôn quý tộc để làm phủ phủ đệ làm phủ các, các chùa thì biến thành phủ cho các quan chức. Ừ. Hết thảy kinh Phật, tượng Phật đều bị tiêu hủy, tài sản trong chùa bị đưa vào quan phủ, toàn bộ tăng ni đều ép phải hoàn tục ở cái nước Bắc Tề này. Đấy, đại chúng, hơn bốn vạn ngôi chùa à, không phá nhưng mà giao cho làm các cái phủ, làm các cái phủ của các quan. Đấy. Tăng ni bất hoàn tục, tài sản trong chùa đưa vào quan phủ hết đấy thưa đại chúng tượng pháp kinh sách tiêu hủy hết và đại chúng biết ấy, cái hậu quả thế nào không lâu sau thì vua chu vũ đế tự nhiên mắc một cái bệnh rất kỳ quái mắc cái bệnh rất kỳ quái toàn thân thân nổi mụn lở loét và sau đó nó cứ tự vỡ ra nó giữa nát ra không thuốc gì chữa được không thuốc gì chữa được và sau đó ông ấy chết rất là thảm toàn thân nổi mụn lên nó, nó cứ vỡ ra xong nó giữa nó cứ nát thối ra thuốc đắp không ăn thua và sau đó ông chết chết rất thảm và đến là gì khi ông chết rồi thì à, chuyển ngôi cho con nhưng mà con ông ấy thì cũng bị bị diệt ba năm sau là bị diệt để cho lập lên cái nhà nhà tùy đấy thưa đại chúng đấy, trong sử của trung quốc nói cái ông vua chủ chu đấy ông ác phật giáo như thế ừ. thế còn đại chúng thấy ở việt nam mình cũng có phật giáo việt nam trong lịch sử cũng rất thăng trầm chứ không phải là lúc nào cũng thịnh hưng đâu thời lý thời trần phật giáo thịnh hưng nhất hai cái thời kỳ đấy gọi là vàng son trong lịch sử của đất nước chúng ta việt nam chúng ta nhưng trước đó trước thời lý thì đại chúng biết ấy, thời nhà lê có ông vua gọi là Lê Long Đĩnh đấy, Lê còn gọi là Lê Ngoại Triều. Ông này là một cái ông vua mà gọi là hoang dâm vô độ, tàn bạo ác độc. Ông còn trẻ lắm, có hai mấy tuổi đâu thôi. Thế và trong sử có kể cái câu chuyện là ngoài tất cả những trò ăn chơi trác táng của ông rồi, ông cũng bất tín với Phật Pháp, à, cũng không kính tín Phật Pháp gì cả. Mặc dù nước mình lúc ấy Phật Pháp cũng, cũng khá là phát triển rồi nhưng không tin và trong sử có kể câu chuyện nữa ông ấy gọi một vị sư sư này là sư tăng thống của cả nước đấy ngài là ngài pháp hiệu là quách mão gọi ngài vào trong cung xong rồi ông cũng nói là ta nghe đầu các sư là cứng lắm mà <laughs> đầu các sư là rắn cứng lắm cho ta thử xem ông mới lấy mía ông đặt lên đầu của ngài thiền sư quách mão và ông ấy dóc lấy dao ông dóc dóc dóc bía trên đầu sư trong khi dóc thì ông lại giả vờ là ông trượt tay để cho dao nó bổ xuống đầu một vị sư này là tăng thống của cả nước và dao bổ ông đầu là tóe máu ra khi máu tóe ra là ông cười ha hả ông bảo té ra đầu của sư mà cũng cũng còn chảy máu à Đấy, thưa đại chúng ông ác đến như vậy và cũng sau đó thôi không lâu thì ông lâm bệnh rất nặng và chết lúc ấy mới chỉ có 24 tuổi đầu 24 cái tuổi đời thế đại chúng và ông thì người ta gọi là lê ngoại triều vì cái trò chơi ăn chơi của ông rất là hoang dâm vô độ và chính ông là cái người kết thúc cái triều đại nhà tiền lê chính ông là kết thúc cả một triều đại như thế nhưng mà <laughs> ông ấy như vậy cho nên là kết thúc chấm dứt một triều đại chuyển sang cho nhà lý đấy thì chúng ta thấy vậy thì trong sử đã thấy và còn nhiều nhiều rất nhiều câu chuyện tất cả những ai ác hại đến tam bảo đến chúng tăng đều có những quả báo rất nhanh người ta gọi là nhãn tiền luôn rất nặng luôn á quả báo đến bản thân đến gia đình con cháu Đó. đến nhiều nhiều người ta gọi là mắc nợ với tam bảo mắc nợ đấy là mắc tội nợ với tam bảo gây tội với tam bảo quả báo rất nặng cho đại chúng thế cho nên á, tăng ni phật tử chúng ta học được kinh pháp phật chúng ta hiểu được cái sự cao quý của phật pháp tăng tam bảo chúng ta phải tôn kính tam bảo nhé trong đó có tăng bảo mà chúng ta đang học và vâng, không xem thường tăng bảo đại chúng nhất trí không